Vâng, xin à, chào các bạn Tôi là Đảng Phương Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn Một phương pháp mà tăng tăng kháng thể của cơ thể lên Có thể đến hàng chục lần Điều này rất quan trọng trong cái việc mà khi cơ thể chúng ta mệt mỏi Đặc biệt là do virus, vi khuẩn tấn công Thì đây là một cái phương pháp mà tôi đã chia sẻ rất nhiều lần Đặc biệt vào thời kỳ ờ, đầu khi à, dịch cúm dịch virus vũ hán đang tấn công mạnh ở trung quốc ở trong youtube à, đại dịch covid 19 và kháng thể tự nhiên thì tôi đã hướng dẫn tuy nhiên ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn kỹ hơn để cho các bạn nắm được khi cơ thể người bị virus vi khuẩn tấn công thì người đó rất mệt mỏi khó chịu đặc biệt trẻ con thì thường thường là các bạn đang dùng gì ạ à, tất cả các loại thuốc đúng không ạ các viên à, cetamol hạ sốt hay là có những người biết được dùng phương pháp dân gian đó là sâm tuy nhiên cái mà tăng sức đề kháng lên gấp hàng chục lần thì đây là một phương pháp mà tôi đã ứng dụng cho gia đình tôi hàng chục năm nay thì khi một cơ thể bị virus tấn công virus tấn công thì cơ thể đó sẽ bị sốt vì sao vậy sốt thực tế là cơ thể đang đưa đang đưa ra một cái uh, <clears throat> nhiệt độ cao để thì giải quyết nghĩa là để tấn công lại virus khống chế lại virus mà thôi nên cơ thể sốt là do kháng thể chúng ta giao tranh với virus vi khuẩn nên chúng ta hạ sốt là chúng ta đang đồng hành với virus vi khuẩn đấy nhưng nếu như để sốt cao thì lập tức cơ thể chúng ta sẽ bị co giật và đặc biệt ở tế bào não nó sẽ rất nguy hiểm do vậy khi bị virus vi khuẩn tấn công và đang sốt thì các bạn hãy dùng một chiếc khăn nhúng vào nước nước này các bạn phải là nước đun sôi để nguội đó thì nó không có hại không độc sau đó các bạn trường quấn lên đó và giữ một lúc cho mát cho mát đầu điều này rất cần thiết là để cho gì toàn bộ phần đầu của chúng ta của chúng ta hạ nhiệt xuống lúc này lúc này các bạn nhá lúc này thì các bạn cần làm động tác như sau nghĩa là chúng ta hạ nhiệt độ ở trên chán xuống trên chán xuống đó các bạn nha bằng một cái khăn ướt khăn giữ hộp lúc này trên đầu chúng ta sẽ được hạ nhiệt độ nhưng các bạn hãy dùng máy xay tóc này bật ở cái số thì gió thì thấp nhưng nhiệt độ thì cao nghĩa là nóng nhất và các bạn sấy từ dưới xương cùng các bạn đã giấy từ dưới xương cùng giấy sấy lên và các bạn sấy cách lưng cách xương sống khoảng 5 đến 7 phân nhưng các bạn lia nhanh tay các bạn nhớ là là đây là tôi ờ, hướng dẫn là có áo nhưng khi các bạn làm các bạn phải xấy trực tiếp lên da nhá và lia nhanh để tránh bỏng da khi các bạn lia nhanh như vậy thì nhiệt độ nó sẽ nóng lên từ từ nó sẽ không bị nóng một điểm nào mà nó sẽ nóng lên từ từ toàn bộ cuộc sống của đoạn đó và các bạn chia khúc thì từ dưới xương cùng lên đến nửa lưng là các bạn làm một lượt lượt thứ hai các bạn làm bên trên đó đều tay và khi các bạn sấy như vậy mỗi khúc phải đạt được cho tôi 15 đến 20 20 phút nghĩa là hai đoạn thì các bạn sẽ sấy khoảng trên 4 50 phút thì lúc này các bạn sẽ thấy một sự hiệu nghiệm nó xảy ra như sau đang đang người đang sốt người đang sốt các bạn tự nhiên thấy tất cả đều trở lại giống như trạng thái không có chuyện gì xảy ra cơ thể khỏe mạnh người hết sốt các bạn nhé sấy làm tăng nhiệt độ cơ thể lên mà cơn sốt mất tích nó vi diệu cái đó và các bạn sẽ thấy có thể một lần một lần các bạn đã chiến thắng và đã giải quyết được bệnh tật với tôi thì những cái phần ứng dụng này tôi đã giải quyết bệnh như cúm AH5N1 cúm thông thường có thể chỉ đúng một lần duy nhất khi xây kín cuộc sống lên đến 4 50 phút đó làm nóng xương sống và hầu như tôi sẽ không cần phải phải sấy đâu nữa nếu trong trường hợp bệnh nhân nặng nó bị nhiễm uh, virus vi khuẩn cúm nặng thì hãy sấy vào cổ vào nách và vùng bẹn cho họ sấy trực tiếp thì điều này sẽ làm cơ thể tăng được kháng thể lên mạnh gấp nhiều lần nữa và chúng ta sẽ nhìn thấy bệnh mất tiêu chỉ trong vòng 15 20 phút đó sau khi các bạn sấy xong